dù đầu tuần vướng phải cạnh tranh của đồng nghiệp, nhưng sau đó, chính ấn và chính quan trợ giúp khiến bạn nhanh chóng khẳng định được khả năng của mình. Tuy nhiên, dù có được trọng dụng đến thế nào đi nữa, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo quá mức, coi thường người khác. Thiên quan khuyên bạn làm việc gì cũng phải suy nghĩ trước sau, có như thế bạn mới vừa được mọi người khâm phục và yêu mến. Trên phương diện kinh doanh, sao thiên đức cùng với thiên tài và chính tài phù trợ khiến tuần này, thời cơ làm ăn sẽ đến với những người làm ăn chủ yếu vào cuối tuần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 sự nghiệp của người tuổi dần có khởi sắc vào đầu tuần do được chính quan nâng đỡ, nhưng vào những ngày sau đó, mọi chuyện dần dần không được như ý bạn nữa. Có lẽ sự kiêu ngạo quá mức, thường xuyên coi thường người khác của bạn sẽ đẩy bạn vào vòng rắc rối. Ngược lại, tình hình tài chính lại có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là vào thời điểm giữa tuần. Thiên tài và thực thần hỗ trợ sẽ giúp bạn có khả năng đánh giá chính xác tình huống trước mắt để đưa ra những quyết định đầu tư, làm ăn phù hợp.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 bạn không nên bắt người ấy phải xuống nước với mình trong mọi tình huống, nhất là khi bạn mới là người sai. Hãy quan tâm hơn đến cảm xúc và suy nghĩ của đối phương. 5. Tử vi tuổi thìn Sự nghiệp của người tuổi thìn lên xuống khá thất thường trong tuần này. Có thể bạn sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, nhưng đồng thời bạn cũng phải nhận lấy sự ganh ghét của đồng nghiệp. Thời điểm này, bạn phải học cách làm sao cân bằng các mối quan hệ, như vậy mới có lợi cho sự phát triển của bạn. Người làm ăn chủ yếu gặp may mắn vào thời điểm cuối tuần,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 người độc thân thường dành quá nhiều thời gian để chìm đắm trong chuyện quá khứ, nhưng chuyện quá khứ vốn không thể vãn hồi, bạn làm như vậy chỉ là đang giày vò bản thân mà thôi. 6. Tử vi tuổi tỵ Người tuổi tỵ cần phải chú ý tập trung cho công việc, nhất là khi bạn đang được cấp trên trọng dụng. Chỉ cần bạn lơ là một chút thôi, kẻ tiểu nhân sẽ tìm cơ hội gây hại, hạ bệ bạn, khiến bạn vướng phải nhiều rắc rối khó giải quyết. Chuyện kinh doanh khởi sắc vào thời điểm từ giữa tuần đến cuối tuần. Bạn có thể tìm được những mối làm ăn khá triển vọng,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 nhưng đến cuối tuần thì mọi việc bỗng trở nên thuận lợi hơn nhiều. Có lẽ thời gian đã giúp đôi bên hiểu ra được điều gì là đúng đắn, mình nên làm gì và phải làm gì để giữ gìn hạnh phúc lứa đôi. 7. Tử vi tuổi ngọ Người tuổi ngọ có một khởi đầu thuần thuận lợi do được thiên ấn và chính quan chiếu mệnh. Bạn nhanh chóng tìm được cơ hội khẳng định bản thân mình, nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp. Tuy nhiên, bạn chớ nên lấy đó làm kiêu ngạo, thích làm mọi việc theo ý mình mà không quan tâm đến yêu cầu của cấp trên.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 người độc thân dường như đã suy nghĩ tích cực hơn, chẳng còn chối từ những người muốn tiến tới với mình nữa. Bạn nhận ra rằng mình cũng có nhu cầu được người khác quan tâm và yêu thương. 8. Tử vi tuổi mùi Khắc phục được rắc rối do tỷ kiên mang lại vào đầu tuần, người tuổi mùi sẽ đón một tuần cực kỳ may mắn trên phương diện sự nghiệp. Bạn dễ thể hiện được điểm mạnh của mình, thậm chí là người lãnh đạo mọi người cùng vượt qua khó khăn, rắc rối. Bạn sẽ trở thành điểm tựa của rất nhiều người. Chuyện tiền bạc khá ảm đạm vào thời điểm đầu tuần, nhưng đến cuối tuần thì xuất hiện điểm sáng. Bạn có thể sẽ tìm ra được phương hướng làm ăn mới, đem lại nhiều lợi ích hơn so với lối mòn trước đó. Chắc hẳn số tiền mà bạn kiếm được sẽ khiến cho nhiều người ngưỡng mộ không thôi. Tiếc rằng chuyện tình cảm của các cặp đôi thì lại không được như ý muốn. Có thể kẻ thứ ba xuất hiện khiến quan hệ giữa hai người dạn nứt một cách nhanh chóng. Đây là lúc cần có cách xử lý khôn khéo và lý trí, chứ đừng phó mặc hoàn toàn cho cảm xúc nhất thời. Nhờ có thái âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân có nhiều điểm sáng, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn nên giữ quan hệ được với những người chân thành và thẳng thắn, luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc bạn chứ không nên tiếp tục ngó lơ như vậy. 9. Tử vi tuổi thân Đầu tuần bắt đầu đầy khó khăn đối với người tuổi thân, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Bạn phải đối diện với sự khiển trách của cấp trên và sự dị nghị của đồng nghiệp. Nếu muốn vượt qua khoảng thời gian này, bạn cần phải thật nghị lực. Đến giữa tuần, mọi chuyện có cải thiện hơn,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 khi đối diện với khó khăn, bạn hoàn toàn có thể tìm được người tâm sự, san sẻ nỗi lòng. Hãy nhớ rằng bạn không hề cô đơn, xung quanh bạn luôn có rất nhiều người quan tâm và lo lắng cho bạn đấy. 10. Tử vi tuổi dậu Đầu tuần, đồng nghiệp có thể mang lại cho bạn một vài rắc rối trong sự nghiệp, song từ giữa tuần trở đi, bạn có thể biến những rắc rối ấy thành cơ hội để ghi điểm với cấp trên. Tuổi giàu có thể đạt được những bước đột phá mà đến chính bạn cũng không thể ngờ được. Chuyện làm ăn không có nhiều dấu hiệu tích cực cho lắm trong tuần này,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 Tiếc rằng chuyện làm ăn lại không được thuận lợi cho lắm, tốt nhất là bạn nên bình tĩnh một thời gian để chờ đợi cơ hội thích hợp hơn. Bản mệnh có thể nhân cơ hội này để tích lũy kiến thức, phát triển bản thân hoặc đưa ra những kế hoạch chính xác sát với thực tế. Riêng chuyện tình cảm, dù trong tuần có nhiều mâu thuẫn xảy ra, nhưng đến cuối tuần thì mọi việc đều êm đẹp. Bạn nhận ra rằng cãi cọ chẳng bao giờ là cách giải quyết tốt nhất cho mọi việc. Nếu hai bên có thể bình tĩnh trò chuyện thì việc gì cũng có thể hóa giải.